Lo lắng có thể khiến bạn kiệt quệ về tinh thần và có những tác động thực sự xấu lên cơ thể bạn. Nhưng bạn có thể giảm bớt lo lắng và căng thẳng bằng cách thực hành một vài hành động chánh niệm đơn giản. Chánh niệm là chú ý đến cuộc sống hàng ngày và những thứ mà bạn thường vội vàng trải qua. Đó là việc giảm suy nghĩ trong tâm trí bằng cách chú ý đến cơ thể. Bạn không cần phải bỏ tiền cho một lớp học nào đó, hoặc ép cơ thể vào những tư thế khó. Bạn có tất cả các công cụ cần thiết để thực hành chánh niệm sử dụng những thủ thuật tránh niệm sau để giảm bớt lo lắng và xoa dịu tâm trí của bạn. 1. Đặt một ý định. Có một lý do khiến giáo viên yoga của bạn yêu cầu bạn đặt ra ý định cho buổi tập của mình vào ngày hôm đó. Cho dù bạn làm việc đó trong nhật ký buổi sáng hay trước các hoạt động quan trọng, việc đặt ra một ý định có thể giúp bạn tập trung và nhắc nhở bạn lý do tại sao bạn đang làm điều gì đó. Nếu điều gì đó khiến bạn lo lắng, chẳng hạn như có một bài phát biểu tại nơi làm việc thì hãy đặt ý định cho nó. Ví dụ, bạn có thể đặt ra ý định chăm sóc cơ thể trước khi đến phòng tập thể dục, hoặc đối xử tử tế với cơ thể trước khi ăn. 2. Thực hiện thiền có hướng dẫn hoặc thực hành chánh niệm. Các ứng dụng và chương trình trực tuyến là một cách tuyệt vời để bạn tham gia vào việc luyện tập mà không phải tham gia một lớp học đắt tiền hoặc mất nhiều thời gian. Có vô số bài thiền định hướng dẫn, miễn phí trực tuyến. Bạn có thể tìm một khoảng trống nhỏ và mở ứng dụng lên. 3. Vẽ hoặc tô màu dành vài phút để vẽ nguệch ngoạc. Bạn sẽ nhận được dòng chảy của nguồn sáng tạo và để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi. Đừng xấu hổ khi đầu tư vào một cuốn sách tô màu dành cho người lớn, hoặc những thứ khác. Bạn sẽ có cơ hội hoàn thành một điều gì đó, mà không cần phải đối mặt với một trang trống. 4. Đi dạo. Hãy đi ra ngoài và chú ý đến âm thanh xung quanh bạn, cảm giác gió phả vào da và mùi xung quanh bạn. Giữ điện thoại của bạn trong túi, hoặc tốt hơn là ở nhà và cố gắng hết sức để duy trì khoảnh khắc này bằng cách tập trung vào các giác quan và môi trường xung quanh của bạn. Bắt đầu với một cuộc dạo chơi ngắn xung quanh khu nhà và xem bạn cảm thấy thế nào. 5. Chúc thầm người khác hạnh phúc. Bạn chỉ cần 10 giây để thực hiện phương pháp này từ tác giả và cựu tiên phong của Google Chade Mentan. Chúc thầm ai đó được hạnh phúc. Thực hành này là tất cả trong đầu của bạn. Bạn không cần phải nói với người đó, bạn chỉ cần thiết lập năng lượng tích cực. Hãy thử nó trên đường đi làm của bạn tại văn phòng, tại phòng tập thể dục hoặc trong khi bạn xếp hàng chờ đợi. Nếu bạn thấy mình khó chịu hoặc khó chịu với ai đó thì nên dừng lại, về mặt tinh thần và chúc họ hạnh phúc. 6. Nhìn bầu trời. Cho dù bạn đang đổ rác hay về nhà muộn, hãy tạm dừng và hít thở sâu khi bạn nhìn lên bầu trời hoặc các vì sao. Hãy để vũ trụ nhắc nhở bạn rằng cuộc sống lớn hơn những lo lắng hay hộp thư của bạn. 7. Pha trà. Pha trà là hành động được đặc biệt yêu thích trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Hãy tập trung vào việc luyện tập và tập trung vào từng bước. Làm thế nào để lá trà có mùi thơm khi bạn kéo chúng ra? Nước trông như thế nào khi bạn lần đầu tiên cho trà vào? Quan sát hơi nước bốc lên từ cốc và cảm nhận độ nóng của cốc khi dùng tay bạn. Nếu bạn có thời gian, hãy nhâm nhi tách trà của bạn mà không bị phân tâm. Không thích trà, bạn có thể dễ dàng thực hiện thao tác này trong khi pha cà phê. 8 tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Đúng vậy, danh sách việc cần làm của bạn có thể là một hình thức tránh niệm nếu bạn làm đúng. Đặt hẹn giờ và tập trung toàn bộ vào một nhiệm vụ. Không kiểm tra điện thoại của bạn, không nhấp vào thông báo, không duyệt trực tuyến, hoàn toàn không có đa nhiệm. Chỉ làm một việc duy nhất cho đến khi hết thời gian. 9. Đặt điện thoại của bạn sang một bên. Bạn có thực sự cần mang theo điện thoại khi bước sang phòng khác không? Khi bạn đi vào phòng tắm, khi bạn ngồi xuống để ăn, để điện thoại của bạn ở phòng khác. Thay vì lo lắng về nó, hãy ngồi và hít thở trước khi bắt đầu bữa ăn, hoặc dành một chút thời gian cho bản thân và nhu cầu của bạn trong phòng tắm. Điện thoại của bạn sẽ vẫn ở đó khi bạn hoàn tất. 10. Biến các việc nhà thành thời gian nghỉ ngơi tinh thần. Thay vì ám ảnh bởi danh sách việc cần làm hoặc sự lộn xộn, hãy để bản thân thư giãn khi làm việc nhà. Nhảy khi bạn rửa bát, hoặc tập trung vào cách xà phòng chảy xuống gạch trong khi bạn vệ sinh vòi hoa sen hít thở chậm năm lần trong khi đợi lò vi sóng dừng. Mơ mộng trong khi bạn gấp quần áo. 11. Viết nhật ký. Không có cách viết nhật ký đúng hay sai. Bạn có thể viết theo cấu trúc nào đó hoặc viết nguệch ngoạc suy nghĩ của bạn. Hành động đặt bút lên giấy có thể giúp xoa dịu tâm trí và chế ngự những suy nghĩ của bạn. Hãy thử viết nhật ký về lòng biết ơn hoặc đơn giản là ghi lại ba điều tốt nhất đã xảy ra ngày hôm nay. 12. Tạm dừng khi đèn đỏ. Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng bạn không thể dịch chuyển thời gian hoặc khiến ô tô tránh đường khi bạn đến muộn. Thay vì vội vàng, hãy tập trung vào bên trong khi đèn đỏ. Trong khi chờ đợi, hãy ngồi thẳng lưng, tĩnh lặng và hít thở sâu và chậm. Thực hành này nghe có vẻ dễ dàng khi lái xe nhàn nhã, nhưng mang lại lợi ích thực sự. 13. Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn. Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội có những công dụng của nó, nhưng nó cũng có thể góp phần khiến bạn lo lắng và làm gián đoạn năng suất của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về tần suất bạn kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của mình trong vô thức. Vì vậy, hãy đăng xuất. Việc buộc phải nhập lại mật khẩu sẽ làm chậm lại hoặc dừng việc truy cập mạng xã hội. Khi bạn thực sự muốn truy cập, hãy đặt ra một thời hạn hoặc một ý định. Bằng cách đó, bạn sẽ không cảm thấy tụt hậu trong công việc hoặc tội lỗi khi dành 20 phút để nhìn chú cún của người lạ. Bạn cũng có thể muốn xóa một hoặc hai tài khoản mạng xã hội một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, việc sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội có liên quan đến sự lo lắng ở thanh niên. 14. Nghỉ ngơi. Tích cực cố gắng lưu tâm, trong mọi khoảnh khắc thực sự có thể làm tăng thêm sự lo lắng và căng thẳng. Biết khi nào bạn cần xả hơi, và để tâm trí của bạn đi lang thang đến nơi mà nó muốn. Netflix và thư giãn có vị trí trong việc thực hành chánh niệm của bạn. Bài học rút ra. Mỗi một chút chánh niệm đều có ích. Điều quan trọng nhất là bạn có nhất quán với thực hành chánh niệm của mình hay không. Thực hành chánh niệm thường xuyên có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ. Cố gắng dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để thiền định hoặc bài tập chánh niệm mà bạn yêu thích